tướng mặt phụ nữ phúc hậu đức đẹp đều do tâm sinh tướng và cách nhận biết phụ nữ tốt. Đằng sau một người đàn ông thành đạt là bóng dáng của một người phụ nữ phúc hậu hiền đức. Chính vì thế mà bất kỳ người đàn ông nào cũng luôn thèm khát và muốn cưới được một người phụ nữ phúc hậu đức đẹp. Tuy nhiên làm sao để nhận ra và biết được điều đó? Hãy đọc qua tướng mặt phụ nữ phúc hậu đức đẹp đều do tâm sinh tướng và cách nhận biết phụ nữ tốt thì các bạn sẽ rõ và biết hết. Người đẹp từ nội tâm, từ cái tâm của người đó và tất cả đều thể hiện trên khuôn mặt của người đó. Chỉ cần nhìn qua khuôn mặt của một người phụ nữ thì chúng ta có thể đoán được người phụ nữ đó tốt hay xấu và có nên lấy làm vợ tương lai hay không. Xem tướng mặt phụ nữ phúc hậu đức đẹp, người có khuôn mặt phúc hậu đức đẹp sở hữu đặc điểm nào, có tính cách và vận mệnh cuộc đời ra sao. Hãy cùng mình tìm hiểu, phân tích và nghiên cứu bài viết sau tướng mặt phụ nữ phúc hậu đức đẹp có được là do cái tâm của người đó người phụ nữ càng đẹp và phúc hậu phúc đức càng lớn thì khuôn mặt của người đó rất xinh đẹp chỉ cần nhìn qua là ai ai cũng thích cũng mê phúc báo lớn hay nhỏ của bản thân mỗi người phụ nữ thường thường sẽ được hiển lộ rõ nhất ở mỗi hành vi lời nói trong cuộc sống hàng ngày khi nói chuyện tiếp xúc với người phụ nữ có tu dưỡng người nghe có thể cảm nhận thấy rằng Họ nói không nhiều lắm nhưng từng lời đều là trí tuệ, từ ngữ không nhiều lắm nhưng mỗi từ đều tựa như châu ngọc. Người có phúc báo lớn có một đặc điểm rất dễ nhận thấy, đó chính là thiền định, không dễ bị gió bão thổi bay, không dễ bị căng thẳng, lo âu, thái độ luôn là bao dung, thản nhiên, những thứ đó đều là thiền định. Người không có phúc báo, không thể ngồi yên thì sắc thân đều không sạch sẽ, rất khó để khai mở trí huệ, Chính vì vậy mà tướng mặt phụ nữ phúc hậu đức đẹp đều do tâm sinh tướng mà ra mà có được. Tướng mặt phụ nữ phúc hậu đức đẹp sẽ quyết định vận mệnh và hạnh phúc. Đằng sau một người đàn ông thành đạt là bóng dáng của một người phụ nữ hiền đức. Chính vì vậy mà bất kỳ người đàn ông nào cũng luôn muốn cưới được một người phụ nữ như vậy. Phật dạy rằng, người phụ nữ sở hữu gương mặt xinh đẹp là một loại phúc báo. Theo đó, khuôn mặt xinh đẹp đến từ sự dịu dàng, lương thiện, người hiền lành thường có gương mặt phúc hậu, người thô bạo thường có nét mặt dữ dằn. Không ít người phụ nữ trung niên có vẻ mặt cay nghiệt là do tính cách không tốt. Đây cũng là tướng bạc mệnh khắc chồng. Tướng mặt sẽ biểu lộ vận mệnh của một người, xem tướng nhằm tích lũy kinh nghiệm. Tướng tùy tâm sinh, từ mặt mà đoán được tâm, từ tâm biết được vận mệnh. Đặc biệt, một người phụ nữ tốt là yếu tố quyết định đến hạnh phúc gia đình và tương lai của con cháu sau này. Cách nhận biết tướng phụ nữ phúc hậu đức đẹp được thể hiện từ nội tâm bên trong. Chúng ta hãy cùng mình điểm qua các dạng khuôn mặt người phụ nữ do cái tâm bên trong của người đó sinh ra. Tướng mặt phụ nữ phúc hậu đức đẹp luôn có tâm nhân ái với vạn sự vạn vật, thường hay bố thí, có tâm nhân ái bình đẳng, sinh ra ánh quang huy như lòng yêu thương của mẹ, thành tựu vẻ đẹp hiền từ hòa nhã với thần thái chiếu rọi lòng người tướng mặt phụ nữ phúc hậu đức đẹp không tham lam, không báo oán, nhờ khí tiết thanh tịnh tích lũy lâu ngày, có thể đắc được thân vận đầy đặn khoan thai, lại có được khả năng cảm nhận cái đẹp nhuần nhị. Tướng mặt phụ nữ phúc hậu đức đẹp trọng đức, trọng lễ thường có thể nghĩ cho người khác, luôn thông tỏ đạo lý. Người phụ nữ nghiêm khắc đối với mình, rộng rãi với người khác, hơi thở sẽ như hoa lan, tạo nên giọng nói hiền thục dễ nghe tướng mặt phụ nữ phúc hậu đức đẹp không có tâm đố kỵ, thần thái sẽ điềm tĩnh, khuôn mặt đẹp và điềm tĩnh như trăng mùa thu vậy. Tướng mặt phụ nữ phúc hậu đức đẹp có thể thường xuyên ăn nói nhỏ nhẹ, không nói lời thô tháo, hơn nữa có thể thường vui vẻ khen ngợi người khác, thì có thể có hơi thở tựa như hoa lan, nói ra lời nói ngọt ngào dễ nghe. Tướng mặt phụ nữ phúc hậu đức đẹp không kiêu ngạo, sẽ có được vẻ thành thật thuần khiết, cảm giác như có dòng suối chảy nhẹ nhàng trên núi. Trên đây mình vừa chia sẻ về tướng mặt phụ nữ phúc hậu đức đẹp đều do tâm sinh tướng và cách nhận biết phụ nữ tốt. Hy vọng qua bài viết này sẽ giúp bạn có thêm nhiều kiến thức, biết được nhân tướng học. Nhìn mặt biết khuôn mặt người phụ nữ là do đâu mà sinh ra để nhìn nhận về con người đúng hơn. Chúc bạn thành công!